Cột phiêu lưu của Pinocchio Tác giả Carlo Collodi Nhà xuất bản mỹ thuật Chương 16 Biến thành con lừa Buổi sáng tỉnh dậy, theo thói quen, Pinocchio sờ lên đầu, nhưng thật kỳ lạ cậu phát hiện thấy trên đầu mình bỗng nhiên mọc lên hai cái tay to hơn cả nắm tay sờ vào thấy nó giống như hai chiếc bàn chải lớn cậu muốn biết mình đã biến thành cái gì nên cậu liền vội vàng tìm gương ở khắp nơi nhưng không có cái gương nào thế là cậu liền lấy một chậu nước rồi soi đầu mình vào chậu cậu giật mình kinh ngạc vì trên đầu mình mọc lên hai cái tay giống tay của con lừa Cảm giác của Pinocchio lúc đó vô cùng khó tả. Cậu vừa cảm thấy đau lòng, vừa thấy xấu hổ lại vô cùng thất vọng. Cậu đau khổ đến nỗi vừa khóc vừa la hét và dùng hết sức đâm đầu vào tường. Nhưng cậu càng làm vậy thì tay cậu lại càng dài ra. Tay chân cậu luống cuốn, tâm trạng vô cùng tệ. Một chú chuột nhắt nghe thấy tiếng kêu đau khổ của Pinocchio liền vào phòng cậu hỏi han Cậu làm sao vậy? Tôi ốm rồi Ốm rất nặng Tôi vô cùng lo sợ Cậu có biết bắt mạch không? Biết một chút Vậy cậu hãy giúp tôi xem tôi có bị sốt không? Chuột nhắt giơ tay lên bắt mạch cho Pinocchio rồi thở dài nói Tôi đành phải báo cho cậu một tin buồn Tin, tin buồn gì vậy? Pinocchio lo lắng hỏi. Cậu mắc một trọng bệnh rất đáng sợ. Là trọng bệnh gì vậy? Bệnh lừa, một loại sốt rất kỳ quặc. Cái gì? Tôi không hiểu. Nghe tên căn bệnh này, thật ra Pinocchio đã hiểu được 7-8 phần, nhưng cậu vẫn cố tình làm như không hiểu. Mà thế là thế nào? trở thành một con lừa thật sự. Trời ơi, số tôi thật là khổ, thật là khổ quá mà. Pinocchio nghe thấy vậy liền thất vọng gào lên, hai tay cậu nắm lấy hai cái tay, vừa kéo vừa đánh cứ như đó là tay của người khác vậy. Cậu bé thân mến, đây là việc đã được định trước. Mọi người đã từng nói rằng nếu trẻ con không chịu học hành không thích đến trường, không thích thầy cô giáo, cả ngày chỉ thích trong chơi thì sớm muộn cũng sẽ trở thành lừa. Thật vậy sao? Vạn lần đúng như vậy. Cậu đừng khóc, khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì. Lẽ ra cậu phải nghĩ đến điều này từ trước. Đáng tiếc là không phải tôi. Xin hãy tin tôi, tất cả đều là lỗi của bất đèn nhỏ. Chính cậu ấy đã dụ dỗ tôi tới đây. Bất đèn nhỏ là ai? Cậu ấy là một người bạn của tôi. Thật ra tôi muốn về nhà, muốn trở thành một đứa trẻ ngoan, chăm chỉ học hành. Nhưng bất đèn nhỏ nói với tôi rằng, vì sao cậu lại phải đi học? Tự mình chịu khổ như vậy, hãy đi cùng chúng tôi đi tới vương quốc đồ chơi. Đến nơi đó sẽ không phải học hành, sẽ vui chơi từ sáng đến tối, lúc nào cũng vui vẻ, nhưng sao cậu lại nghe lời nói của một người bạn xấu? Tại sao? Bởi vì tôi chỉ là một con rối, không có đầu óc, không có tim gan. Nếu tôi có một chút tim gan thì tốt quá, tôi sẽ không rời xa tiên nữ. Cô ấy yêu thương tôi giống như một người mẹ, đã vì tôi mà làm rất nhiều việc. Nếu tôi chịu nghe lời tiên nữ thì bây giờ tôi đã trở thành một đứa con ngoan giống như bao đứa trẻ khác. Tôi phải đi tìm bất đèn nhỏ để tính sổ. Pinocchio nói xong thì lập tức đi. Nhưng khi đến cửa thì cậu lại nhớ ra đôi tai lừa xấu xí của mình. Thế là cậu tìm một chiếc mũ to đội lên đầu để che đôi tai đi. Sau khi cải trang xong, cậu vội vàng chạy đi tìm bất đèn nhỏ để tính sổ. Nhưng cậu tìm khắp nơi mà không thấy bất đèn nhỏ đâu. Cậu hỏi thăm mọi người, cũng không ai thấy bóng cậu ta cả. Cuối cùng, Pinocchio đến nhà của bất đèn nhỏ và gõ cửa. Ai đấy? Pinocchio. Đợi một chút, tớ ra mở cửa ngay. Pinocchio phải đợi nửa tiếng mới thấy cửa mở. Cậu lập tức lao vào nhà nhưng lại nhìn thấy trên đầu bất đèn nhỏ cũng đội một chiếc mũ cao và đội rất kính. Pinocchio lập tức nghĩ rằng có thể bất đèn nhỏ cũng bị mắc bệnh con lừa giống mình nên cơn giận giảm đi. Cậu dạo này thế nào? Pinocchio giả bộ như không có chuyện gì hỏi. Rất tốt, cuộc sống thật dễ chịu. Thật vậy sao? Lẽ nào tớ lại lừa cậu? Pinocchio mỉm cười và hỏi. Tớ thấy lạ lắm, tại sao cậu lại đổi chiếc mũ nhọn đó ở trên đầu và che đôi tai của cậu? <clears throat> à, bác sĩ dặn dò tớ phải làm như vậy vì tớ bị đau ở chỗ đó. Còn cậu thì sao? Tại sao cậu lại đổi chiếc mũ nhọn như vậy và phải kéo xuống tận mũi thế kia? Đó cũng là do bác sĩ bảo tớ làm vậy vì một chân của tớ bị thương. Sau khi nói xong, hai cậu bé trở nên trầm tư và nhìn nhau bằng đôi mắt gượng cười. Một hồi lâu sau, Pinocchio hỏi bạn với giọng rất nhỏ nhẹ. Bạn thân của tớ, cậu từ trước tới giờ chưa bị đau tai lần nào ư? Chưa. Còn cậu? Chưa. Nhưng sáng sớm hôm nay, cái tai làm tớ vô cùng đau khổ. Tớ cũng vậy. Lẽ nào chúng ta mắc bệnh giống nhau? Cậu có thể cho tớ xem tai của cậu được không? Có gì mà không được, nhưng tớ muốn xem tay của cậu trước. Cậu nên cho tớ xem trước mới phải. Không, tớ xem tay của cậu trước. Hai cậu bé cãi nhau rất lâu. Sau cùng Pinocchio nghĩ ra một biện pháp. Chúng ta cùng bỏ mũ ra một lúc có được không? Được, chuẩn bị. Một, hai, ba. Vừa đếm đến ba thì cả hai cùng bỏ mũ ra. Cả hai đều nhìn thấy sự bất hạnh của người kia, nó giống hệt sự bất hạnh của mình. Cả hai cậu bé đều không động đậy, đỏ mặt, cứ nhìn chầm chầm vào đôi tay dài của người kia. Cả hai đều thử cử động đôi tay của mình và cười ầm lên. Cả hai đối mặt nhìn nhau rồi cười phá lên. Bất đèn nhỏ cười dữ dội hơn. Bỗng nhiên người cậu ta lắc lư, mặt biến sắc rồi hét lên cứu tôi với cứu tôi với cậu làm sao vậy tớ không thể đứng vững được nữa tớ cũng không thể đứng vững được nữa pinocchio vừa khóc vừa nói chỉ một lúc sau cả hai đều không thể đứng được nữa phải dùng hai chân và hai tay để đi và bắt đầu cứ đi vòng quanh trong nhà hai cậu bé cứ chạy mãi chạy mãi dài ra thành mặt con lừa Trên lưng mọc lên đầy lông màu xám Thêm một vài chấm đen Cái đau khổ nhất là ở mông của cả hai đã mọc thêm một cái đuôi dài Và lời kêu ca phàn nàn mà hai cậu bé phát ra Không phải là lời nói của con người Mà là tiếng kêu của một con lừa Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa Mở cửa, mở cửa Ta là người đánh xe được các cậu tới đây Mau ra mở cửa nếu không các cậu sẽ gặp rắc rối đấy chương 17 lên sân khấu biểu diễn nghệ thuật Pinocchio và bất đèn nhỏ không dám ra mở cửa Người đánh xe lừa không thấy ai ra mở cửa thì tức giận đạp cửa vào Ông ta cười khà khà nói với Pinocchio và bất đèn nhỏ Hai cậu đóng giả lừa rất đạt Tôi nghe thoáng qua là đã nhận ra là hai cậu rồi Nghe thấy lời nói của người đánh xe Hai con lừa vô cùng bối rối Liền lập tức giấu cái đầu đi Gập hai cái tay xuống Giữ chặt đuôi Người đánh xe vuốt ve chúng Sau đó dùng bàn chải chải lông cho chúng sáng bóng, sạch sẽ Rồi ông ta xỏ dây vào lừa và dắt ra chợ bán anh ta chọn người mua để bán với giá cao. Ở chợ rất nhiều người vây quanh xem và muốn mua hai con lừa này. Cuối cùng bất đèn nhỏ được bán cho một bác nông dân mà con lừa của bác vừa chết. Pinocchio được bán cho một ông chủ gánh xiếc. Ông ta huấn luyện cho Pinocchio để cậu biểu diễn xiếc cùng những động vật khác. Bây giờ Pinocchio mới hiểu ra rằng Chính người đánh xe lừa mới là tên xấu xa. Lão ta lừa bọn trẻ tới vương quốc đồ chơi, sau đó để bọn chúng chơi bời hưởng thụ một cách thỏa thích, rồi bị biến thành lừa, sau đó đem ra chợ bán lấy tiền. Đó là cách lão ta làm giàu. Từ khi có chủ mới, Pinocchio phải sống trong sự ngược đãi và khổ sở vô cùng. Cậu bị nhốt vào chuồng, chủ nhân đổ lúa mạch vào cái chuồng ăn, Cậu vừa ăn vào liền bị nôn ra luôn. Chủ nhân của cậu không bằng lòng liền chửi cho một trận rồi ném rơm vào chuồng. Nhưng Pinocchio cũng không thích ăn rơm. À, rơm cũng không thèm ăn à. Thật là kén chọn quá. Nói rồi chủ nhân của cậu ta tức giận và đánh cho cậu ta một roi. Pinocchio đau đớn khóc. Tôi không tiêu quá được lúa mạch. Thế thì ngươi ăn rơm Chủ nhân nói Tôi ăn rơm sẽ bị đau bụng Theo ý ngươi là ta phải cho ngươi ăn thịt gà chắc Chủ nhân của cậu vừa nói vừa bực tức quất cho cậu ta một roi Pinocchio liền im bặt không nói câu nào nữa Pinocchio ở lại một mình mấy tiếng đồng hồ Cậu đói đến chóng mặt, ngáp ngủ không ngừng Cậu đi đi lại lại trong chuồng nhưng không tìm được cái gì ăn. Cuối cùng cậu đành phải nhắm mắt nhai những cọng rơm đã mục nát. Rơm này vẫn còn chưa bị hỏng. Cậu nghĩ thầm, ta còn phải tiếp tục đi học. Đến lúc đó có thể ăn bánh bao tươi ngon và những miếng lạp xưởng to. Không còn cách nào khác, đành phải nhẫn nại chờ đợi thôi. Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy Pinocchio lập tức đi tìm rơm để ăn, nhưng không tìm thấy tí nào vì tối qua cậu đã ăn hết sạch. Vì vậy, cậu ăn một miếng lúa mạch. Lúc này cậu mới biết món ăn này có mùi vị rất đặc biệt, không ngon như cơm rang Milan, lại không thể ngon như mì sợi. Không còn cách nào khác, đành phải nhẫn nại thôi, sự bất hạnh của ta là bài học cho những đứa trẻ không chịu nghe lời và không muốn đi học. Thế là tốt rồi. Đúng lúc đó, chủ nhân của Pinocchio đi vào chuồng và nói Ngươi cho rằng ta mua ngươi về để cho ngươi ăn uống thôi ư? Ta mua ngươi về để dùng ngươi kiếm tiền. Ngươi cùng ta đi đến trường ngựa, ta sẽ dạy ngươi nhảy, dùng đầu chọc thủng thùng giấy, đứng thẳng bằng hai chân sau Pinocchio tội nghiệp tuy không thích học những trò này nhưng không còn cách nào khác. Cậu đành phải miễn cưỡng làm theo. Sau ba tháng khổ cực dài đằng đẵng, cuối cùng chủ nhân của Pinocchio cũng tuyên bố tiết mục biểu diễn làm ai ai cũng phải kinh ngạc. Áp phích quảng cáo được răng khắp các đường phố to nhỏ. Nội dung là diễn viên nổi tiếng, minh tinh vũ đạo, lần biểu diễn đầu tiên của Pinocchio Trước giờ biểu diễn một tiếng đồng hồ hôm ấy, rạp đã chật ních chỗ ngồi, ai cũng háo hức muốn xem con lừa Pinocchio biểu diễn và nhảy như thế nào. Khi một nửa phần biểu diễn đầu tiên kết thúc, ông chủ gánh xiết trong chiếc áo màu đen, chiếc váy màu trắng và đôi giày da bước ra khom lưng chào khán giả và nói với khán giả bằng một giọng rất to khỏe. Kính thưa quý vị khán giả, bây giờ tôi xin giới thiệu với quý vị khán giả một chú lừa rất đáng yêu. Xin hân hạnh được giới thiệu chú lừa nổi tiếng Pinocchio. Cậu ta đã từng có may mắn biểu diễn trong triều đình ở châu Âu. Trong rạp liền vang lên tiếng reo hò và vỗ tay. Khi Pinocchio lên sửa khán đài thì tiếng vỗ tay càng vang dội hơn. Cậu mặc trang phục biểu diễn và trang điểm rất đẹp. Cậu đeo dây cương bằng da mới có phát quang trên dây cường có những chiếc cúc bằng đồng, lồng cậu được buộc thành rất nhiều tấm bằng dây buộc màu đỏ. Một chiếc đai mạ bạc buộc lỏng ở bụng rất hợp. Cái đuôi của cậu cũng được buộc lệch đi, có chiếc nơ màu đỏ tím và màu xanh. Nhìn Pinocchio được cải trang như vậy, ai cũng thấy thích vì lạ mắt và không thể nào không thích. Tiếp theo, người chủ gánh xiếc lại nói Tôi xin kể cho các vị nghe một câu chuyện có thật liên quan đến chú lừa Pinocchio. Con lừa này trước kia ở một vùng hoang dã nhiệt đới, tự do chạy nhảy nên mang đầy tính hoang dã. Các bạn nhìn nó thì biết, tôi đã vô cùng gian nan mới thuần phục được nó như bây giờ. Để biến nó thành một con lừa văn minh, tôi đã phải dùng đủ mọi cách. Sau khi tất cả các biện pháp của tôi đều bị vô hiệu, tôi đành phải dùng lấy roi dùng roi để giao tiếp với cậu ta. Nhưng sự nhân từ của tôi cũng không thể cảm hóa được cậu ta, và cậu ta càng ngày càng thô bạo hơn. Sau đó, tôi phát hiện ra một cái huyệt ở trên đầu nó. Y học cho rằng huyệt đạo đó là huyệt đạo làm tái sinh tóc và vũ đạo. Vì vậy tôi đã dạy nó học nhảy, chui qua thùng giấy, nhảy qua vòng tròn. Kết quả tôi dạy nó thế nào? Mời các vị hãy bình luận sau khi thưởng thức tiết mục biểu diễn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến xem buổi biểu diễn vào ngày mai. Nếu chẳng may có mưa, thì cuộc biểu diễn sẽ được chuyển sang buổi sáng. Ông chủ rạp xiết nói xong, một lần nữa cúi chào khán giả, rồi ông quay sang Pinocchio nói. Pinocchio, trước khi biểu diễn hãy cúi chào các quý ông, quý bà, quý cô, quý cậu và toàn vị khán giả đây. Pinocchio lập tức nghe lời, nhúng hai chân trước xuống để cúi chào. Sau đó, người chủ rập xiết cầm chiếc roi và quát. Bắt đầu đi! Con lừa lập tức đứng dậy và đi vòng quanh sân khấu. Tiếp theo, Ông chủ quát, đi nước kiệu. Pinocchio liền nghe theo mệnh lệnh chuyển sang đi nước kiệu. Phi nhanh! Ông chủ vừa ra lệnh, Pinocchio liền chuyển sang chạy nhanh. Khi Pinocchio đang chạy nhanh, thì chủ nhân bắn lên trời một tiếng súng. Khi nghe thấy tiếng súng, cậu liền giả vờ như bị thương, rồi ngã trên mặt đất giống như đã chết. Khán giả ở dưới không ai báo ai cùng cổ vũ rất lớn cho màn biểu diễn xuất sắc của Pinocchio. Khi thấy khán giả vỗ tay cuồng nhiệt và gọi tên của mình, cậu liền ngẩng đầu nhìn lên. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một phụ nữ rất xinh đẹp ngồi ở hàng ghế VIP. Trên cổ cô đeo một chuỗi dây chuyền bằng vàng, mặt dây chuyền có khắc hình kỷ niệm. Đó là hình một con rối bằng gỗ. Đó là Hình như quý cô kia là tiên nữ Pinocchio nghĩ thầm Cậu đã nhận ra tiên nữ Cậu vô cùng vui mừng và gào to Ôi, tiên nữ tốt bụng của tôi Ôi tiên nữ tốt bụng của tôi Tôi là Pinocchio Nhưng những lời mà Pinocchio thốt lên không phải là tiếng người Mà là tiếng của một con lừa với cái giọng vừa to vừa dài làm cho tất cả khán giả trong rạp, nhất là bọn trẻ con càng cảm thấy thú vị và cười ầm. Người chủ rạp xiết thấy vậy liền cầm roi quất vào mũi Pinocchio để dạy cho cậu biết hành động đó là thiếu văn hóa. Cậu thấy thật đau đớn, khó chịu nên đã lè lưỡi ra liếm mũi khoảng 5 phút. Cậu làm thế để giảm bớt nỗi đau khi Pinocchio ngước mắt nhìn ở khán đài VIP thì không thấy tiên nữ đâu nữa. Cậu cảm thấy vô cùng đau lòng và tuyệt vọng, cảm thấy như mình sắp chết. Không kìm được nước mắt, nhưng không ai biết và hiểu tình cảnh của cậu. Ông chủ không hề cảm thông một chút nào, thậm chí còn lấy roi quất cậu. Dũng cảm lên Pinocchio, bây giờ hãy cho quý vị khán giả xem cậu nhảy qua vòng tròn nghệ thuật như thế nào. Pinocchio gắng sức đứng dậy để chuẩn bị biểu diễn. Cậu thử hai, ba lần, nhưng cứ mỗi lần đến trước vòng tròn, cậu lại không muốn nhảy qua mà chỉ muốn chui qua gầm ở dưới. Cuối cùng, cậu không còn cách nào khác, đành phải cắn răng quyết tâm nhảy người qua được vòng tròn. Nhưng thật không may, chân sau của cậu lại bị mắc vào vành sắt. Kết quả là cậu làm đổ chiếc vòng xuống nền, người cậu bị cuốn tròn lại khi cậu đứng dậy được thì chân đã bị què. Cậu cố chịu đau và đi vào trong cánh gà. Sáng hôm sau, ông chủ gánh xiếc mời bác sĩ tới để chữa cho Pinocchio. Sau khi chẩn đoán bác sĩ kết luận Con lừa này sẽ bị què chân suốt đời, không thể nào diễn xiếc được nữa. Chủ gánh xiếc quay sang nói với người quản chuồng trại nói ta cần một con lừa què để làm gì lại còn phải cho nó ăn không nữa anh đưa nó ra chợ và bán đi thế là pinocchio bị đem ra chợ bán có rất nhiều người tò mò xem và cuối cùng có một người mua cậu với giá 20 lia. Người đó nói rằng thấy da của con lừa này rất dày, muốn đưa nó cho quân đội trong thôn để làm trống Pinocchio nghe thấy vậy vô cùng đau lòng nghĩ. Xem ra ta sẽ trở thành mặt của trống, thật đau lòng. Nếu ngay từ đầu ta không nghe theo lời của bất đèn nhỏ và trở về nhà tiên nữ, thì bây giờ sẽ không thảm hại như thế này. Người đó trả 20 lia rồi dắt lừa ra bờ biển. Ông ta buộc một hòn đá to vào cổ lừa, dùng dây buộc chặt chân của nó và một tay cầm lấy đầu dây. Sau đó ông ta đạp mạnh lừa xuống biển. Vì ông ta buộc một hòn đá rất to vào cổ của lừa nên nó lập tức chìm xuống biển. Ông ta ngồi trên bờ, giữ lấy đầu dây, đợi đến khi con lừa chết thì kéo nó lên và lột da. Chương 18 Rơi vào bụng cá Gần một tiếng sau, ông lão mua lừa mới tự nói với mình. Ta nghĩ là con lừa đã bị chết chìm, bây giờ ta sẽ kéo nó lên và lột da nó để làm trống. Người mua lừa kéo cái dây lên, ông kéo mãi, kéo mãi. Cuối cùng ông nhìn thấy không phải là một con lừa mà là một con rối bằng gỗ biết cử động giống như con lương. Con lừa mà ta đá xuống biển đâu rồi? Ông ngạc nhiên hỏi con rối. Con lừa đó chính là tôi. Pinocchio cười đáp. Cậu đang trêu đùa tao sao? Không phải, đều tôi nói hoàn toàn là sự thật. Ta thật không hiểu tại sao lúc trước cậu là một con lừa mà sau khi xuống nước lại trở thành một con rối. Chủ nhân của tôi, nếu ông muốn biết toàn bộ sự thật thì hãy cởi trói ở chân cho tôi Tôi sẽ kể cho ông nghe. Ông lão cũng muốn biết đầu đuôi câu chuyện rốt cuộc là thế nào, nên lập tức cởi trói ở chân cho cậu ta. Pinocchio lúc này đã được tự do bay nhảy như con chim ưng trên trời. Nên vô cùng vui mừng và thuật lại cho ông lão nghe về tất cả những gì mình đã trải qua. Cậu kể từ lúc cậu sắp được biến thành một đứa trẻ thật sự, đến lúc đi đến vương quốc đồ chơi, biến thành lừa và bị què chân bị bán như thế nào. Chết rồi, ta đã bỏ 20 lia để mua cậu, bây giờ ai sẽ trả cho ta 20 lia đó? Ai sẽ bồi thường thiệt hại cho ta? Người mua lừa sau khi nghe chuyện của Pinocchio thì đau lòng thốt lên. Ông mua tôi là vì muốn dùng da tôi để làm trống ư? Tệ quá, bây giờ đòi nợ ai bây giờ? Đừng lo lắng ông chủ, trên thế giới này có biết bao nhiêu là lừa. Đồ tiểu tử, người đã kể xong chuyện chưa? Chưa. Câu chuyện của tôi vẫn còn. Sau khi tôi bị bán cho ông và bị ông mang tới đây, thực ra ông muốn giết tôi, nhưng vì ông động lòng trắc ẩn nên đã buộc hòn đá vào cổ tôi và đẩy tôi xuống biển. Tôi vô cùng cảm tạ ông và suốt đời sẽ ghi nhớ tấm lòng của ông. Lẽ ra kế hoạch của ông đã thành công nếu như tiên nữ... Tiên nữ cái gì? Tiên nữ là mẹ của tôi. Cô ấy yêu quý tôi giống như biết bao bà mẹ khác yêu con của mình. Lúc nào cũng quan tâm đến tôi. Khi tôi không hiểu biết mắc sai lầm, lúc tôi bị lâm vào hoàn cảnh nguy nan, cô luôn luôn kịp thời giúp đỡ tôi ra khỏi nguy hiểm. Lần này cũng không phải là ngoại lệ, Cô thấy tôi sắp bị chết chìm, liền phái một đàn cá bơi đến gần tôi. Lũ cá này tưởng tôi đúng là một con lừa, chúng tranh nhau ăn thịt tôi. Con thì ăn cái tai, con thì ăn cái mồm, con thì ăn cái cổ, con thì ăn da chân, da lưng. Thậm chí có một con đã ăn mất cái đuôi của tôi. Từ nay về sau, người mua lừa nói, ta thề sẽ không bao giờ ăn cá nữa. Nếu như mổ một con cá mà lại phát hiện ra trong bụng nó có một cái đuôi lừa thì thật là kinh hoàng. Pinocchio nói tiếp, sau khi lũ cá ăn hết thịt từ đầu đến chân tôi thì sẽ ăn đến não, nói chính xác hơn là sẽ ăn cái đầu gỗ của tôi. Nhưng lũ cá thấy ghê quá bèn lần lượt bỏ đi. Sau đó ông kéo dây lên, tôi liền xuất hiện Ta không cần nghe câu chuyện của cậu Ông lão tức giận đáp Ta chỉ biết ta đã bỏ hết ra 20 lia để mua cậu Bây giờ ta phải làm thế nào để lấy lại được tiền Ta sẽ trói cậu rồi mang ra chợ làm một con lừa bằng gỗ để bán đi Vậy thì ông cứ bán đi, tôi rất vui mừng Pinocchio nói Cậu nhảy một cú rất đẹp xuống biển Cậu bơi nhanh như bay ra xa bờ biển và nói với ông lão tội nghiệp nếu ông muốn có gỗ để đốt lửa sưởi ấm thì hãy đến tìm tôi. Trong nháy mắt Pinocchio đã bơi xa khỏi tầm mắt của ông lão. Cậu chỉ giơ hai chân lên rồi lại lộn đầu xuống giống như một con cá heo. Pinocchio cứ bơi không mục đích như vậy. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một tảng băng trôi trên biển có một con sơn dương. Nó dường như đang vẫy gọi Pinocchio đến đó. Một điều kỳ lạ là lông của con sơn dương đó không phải màu trắng, cũng không phải màu đen, mà là màu xanh da trời. Màu này làm cho Pinocchio nhớ đến mái tóc của tiên nữ. Pinocchio vui mừng khôn xiết, tim đập thình thịch và nhanh chóng bơi lại chỗ tán băng đó. Bỗng nhiên trên biển nổi lên một con hải quái, nó há to cái miệng sâu hắm lộ rõ ba hàng răng dài, làm cho ai cũng phải sợ hãi. Nó chính là một con cá mập cao như một tòa nhà mấy tầng. Pinocchio thấy vậy vô cùng sợ hãi, tìm đủ mọi cách để nấu đi, nhưng cái mầm mỏ to của con cá mập đó cứ hút Pinocchio lại. Pinocchio nhanh lên! Con Sơn Dương xinh đẹp kêu lên, thế là cậu lấy hết sức lực bơi lên phía trước. Cậu đã lấy hết sức lực để bơi thật nhanh, cuối cùng cũng bơi được đến bên tảng băng. Đúng lúc đó, con cá mập đã đuổi kịp và hút Pinocchio về phía mình. Sau đó nó nuốt cậu vào trong cổ họng. Pinocchio bị rơi vào trong bụng cá, cả người cậu bị xoay lộn đến chóng mặt. Cậu lập tức mê man bất tỉnh. Dần dần, Pinocchio cũng tỉnh táo lại. Nhưng khi tỉnh dậy cậu phát hiện xung quanh mình là một màu đen kịch. Cậu nghĩ mãi mà không thể nhớ là mình đang ở đâu. Cậu chỉ cảm thấy như mình bị nhốt trong một cái chai nước màu đen. Cậu nghiêng tai lắng nghe nhưng không nghe thấy gì cả. Điều làm cho Pinocchio lo lắng là cứ một lúc lại có một cơn gió mạnh thổi vào mặt cậu. Cơn gió này ở đâu đến nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại cậu mới phát hiện ra đó là luồng gió thổi ra từ phổi của con cá mập. Hóa ra con cá này bị bệnh khó thở, nên khi nó thở thì giống như một trận gió lạnh lùa vào. Khi phát hiện ra là mình đang ở trong bụng cá, Pinocchio liền gào khóc. Cứu tôi với, cứu tôi với, ở đây không ai có thể cứu được tôi sao? Ai có thể cứu được cậu bây giờ, cậu bé bất hạnh? Một tiếng nói nhỏ phát ra trong đêm tối. Ai đang nói vậy? Pinocchio nói với giọng sợ hãi. Là tôi, cá kim ngưu. Tôi với cậu cùng bị nuốt vào bụng cá. Cậu là cá gì vậy? Tôi không phải là cá, tôi chỉ là một con rối mà thôi. Cậu không phải là cá, vậy thì tại sao lại để cho cá mập ăn? Không phải là tôi để cho cá mập ăn mà là nó tự nuốt tôi vào trong. Ở đây tối thế này, chúng ta phải làm gì? Chúng ta chỉ có một cách là đợi cá mập bài tiết chúng ta ra mà thôi. Tôi không muốn để nó bài tiết tiêu hóa tôi. Tôi cũng không muốn như vậy. Cá kim ngưu tiếp lời. Nhưng tôi là một triết gia. Tôi nghĩ khi sinh ra tôi vốn đã là một con cá kim ngưu. Vì vậy chết trong nước là có thể diện hơn chết trong cháo dầu rồi. Nghĩ như vậy nên tôi cảm thấy trong lòng rất bình thường. Đúng là những lời lẽ ngu ngốc. Đó là chỉ là ý nghĩ của tôi. Các chính trị gia của chúng tôi đã dạy là phải tôn trọng ý kiến của người khác. Các Kim Ngưu nói, Tôi không cần biết thế nào, tôi nhất định phải rời khỏi đây nhất định có thể rời khỏi được thì rời khỏi ngay đi chỉ cần cậu có cách con cá đã nuốt chúng ta rất lớn phải không chiều dài của nó là hơn một ngàn mét chưa kể đuôi khi họ đang nói chuyện với nhau trong bụng cá thì đột nhiên Pinocchio nhìn thấy có một đốm sáng yếu ớt từ xa. Cái đốm sáng xa xa kia là gì vậy? Pinocchio mở to mắt nhìn và hỏi Chắc là người gặp nạn như chúng ta Đang đợi được tiêu hóa ra ngoài Tôi muốn đi gặp cậu ta Có thể là một con cá yếu ớt Nó có thể nói cho chúng ta cách thoát chết không? Vậy thì tôi chúc cậu may mắn Tạm biệt Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đâu? Ai mà biết được, tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Chương 19 May mắn gặp lại cha Sau khi chào tạm biệt chú cá Kim Ngôn, Pinocchio bơi đến chỗ điểm sáng yếu ớt Mùi cá nướng thơm phức bay đến làm cho cậu cảm thấy đây là một bữa cổ Tết ăn chay. Kiến thức Tết ăn chay 40 ngày trước ngày lễ phục sinh là thời gian truyền đạo. Trong 40 ngày đêm đó, người Thiên Chúa Giáo ăn chay gọi là Tết ăn chay. Và trong 40 ngày Tết ăn chay đó, nghiêm cấm những người theo đạo Thiên Chúa Giáo ăn thịt, vui chơi, kết hôn, hết. Không biết là bao lâu sau thì Pinocchio mới đến được chỗ điểm sáng đó. Cậu nhìn thấy có một chiếc ghế, bên trên có đồ ăn, lại còn có thêm một cây nến cắm trên một chiếc bình thủy tinh màu xanh. Bên cạnh chiếc ghế đó có một cụ già râu trắng như cước đang ăn cá. Khi Pinocchio nhìn thấy người đó, thì cậu cảm giác như mình sắp ngất đi. Cậu vừa muốn khóc, vừa muốn cười, vừa muốn nói bao nhiêu điều, nhưng cậu rốt cuộc chỉ nói được những từ linh tinh, không ai hiểu, không đầu không đuôi. Cuối cùng cậu xúc động gọi Cha, cuối cùng con đã tìm thấy cha Đây có phải là sự thật không? Hay là ta bị hoa mắt? Bác ghép dụi mắt nói đây đúng là Pinocchio yêu quý của ta Đúng vậy, chính là con Sau khi rời khỏi cha Con đã gặp biết bao nhiêu chuyện bất hạnh Sau đó, Pinocchio kể lại những chuyện của cậu từ sau khi rời bỏ cha Hôm đó, con mang sách vở đi học Trên đường đi con gặp một gánh xiếc Con rất muốn xem nhưng không đủ tiền nên đã bán sách vở đi để mua vé vào xem xiếc. Lúc đó, con tưởng là sẽ bị ông chủ rạp xiếc đốt con để nướng thịt. Nhưng may thay ông ấy lại là một người tốt bụng. Con đã kể thật lòng cho ông ấy nghe chuyện của con và ông ấy đã cảm động. Ông ấy đã thả cho con đi và còn cho con năm đồng bạc để con mang về cho cha. Nhưng trên đường đi về con lại gặp mèo và hồ ly độc ác Chúng muốn lấy năm đồng bạc của con nên đã tìm mọi cách để lấy lòng con. Chúng lừa con là ở thành ngốc có thể trồng được cây tiền và nó sẽ nở ra rất nhiều tiền. Thế là con đã ngốc nghếch đi theo bọn chúng, mệt đến bở hơi tai. Chúng còn nghỉ ở một quán trọ, ăn uống xong thì đi ngủ và hẹn nửa đêm sẽ xuất hành tiếp. Nhưng đến khi con tỉnh lại thì... Cứ như vậy, Pinocchio đã kể rất lâu về việc đi sửa đêm gặp phải cướp được tiên nữ cứu vớt, gặp rắn, biến thành chó trong nhà, làm tiên nữ đau lòng. Cậu kể hết toàn bộ cho cha nghe. Con đã nhìn thấy cha ở trên biển, Pinocchio nói là đã nhìn thấy cha trên biển lúc trước. Cha cũng nhìn thấy con, bà Beto nói. Cha định bơi vào bờ, nhưng một con sóng to đã làm lật thuyền của cha. Đúng lúc đó, cha nhìn thấy một con cá mập rất đáng sợ. Nó vừa nhìn thấy cha bị rơi xuống biển thì lập tức bơi đến và nuốt cha vào bụng. Thế cha ở trong bụng nó bao lâu rồi? Pinocchio hỏi. Khoảng 2 năm. Cha cảm giác hai năm đó dài như hai thế kỷ. Thế ở đây cha lấy đâu ra nến làm diêm để dùng? Trận bão làm lật thuyền của cha và cũng làm đắm một chiếc tàu thương nhân. Tất cả mọi người trên chiếc tàu đó đều được cứu sống, chỉ có con tàu là bị chìm xuống biển. Hôm đó con cá mập lại nuốt luôn cả con tàu vào bụng sau khi nuốt cha. Hả? Nó nuốt cả một con tàu lớn vào bụng. Đúng thế, nó chỉ nôn cánh bờm ra Chắc là nó cảm thấy như có một con cá bị mắc ở cổ họng mà thôi. Nói cho cùng thì cha vẫn may mắn vì tất cả mọi thứ trong thuyền đều trở thành của cha. Trên tàu có đủ thứ bánh kẹo, bánh ngọt, bánh mì, rượu, nho khô, lương khô, cà phê, nến, diêm. Cảm ơn trời đất những thứ đó đã nuôi cha trong hai năm nhưng bây giờ cha đã dùng hết sạch những thứ đó, không còn gì cả. Đây là cây nến cuối cùng rồi. Vậy thì sau này biết làm thế nào? Sau này ư? Ừ, hai cha con ta đành phải sống trong bóng tối thôi. Chúng ta không còn thời gian nữa, nhất định phải tìm ngay biện pháp để thoát khỏi đây. Thoát như thế nào? Còn có cách gì không? Chúng ta có thể đến cửa miệng của con cá mập rồi nhảy xuống biển, bơi vào bờ. Con nghĩ đơn giản quá, cha không biết bơi. Cha có thể ngồi trên lưng con, con bơi rất giỏi, có thể chở cha vào bờ an toàn. Biện pháp này không có tính khả thi con trai ạ. À. Ông Kepetto nói, ông mỉm cười đau khổ. Với sức lực của con thì làm sao mà cống cha để bơi được? Phải thử mới biết được. Nếu cha con mình phải chết thì hai người ôm nhau cùng chết, con cũng mãn nguyện. Pinocchio đã quyết làm như vậy. Cậu cầm nến đi lên phía trước soi đường và quay đầu lại báo cha. Cha đi theo con, đừng sợ. Ông Geppetto đi theo sau Pinocchio Họ đi rất lâu mới đi hết được bụng của con cá mập. Khi đến cổ họng của nó, hai người dừng lại thăm dò xung quanh để chọn thời điểm thích hợp nhảy ra. Con cá mập này đã rất già, lại mắc bệnh tim và bệnh khó thở, nên khi ngủ nó phải há mồm ra. Vì vậy, khi hai cha con Pinocchio nhìn lên qua yết hầu, có thể nhìn thấy cả không gian đẹp đẽ bên ngoài với bầu trời trong đêm đầy sao và ánh trăng con cá mập đã ngủ sai rồi, mặt biển yên tĩnh, ánh trăng soi sáng rõ bên ngoài. Đây là thời điểm thích hợp để thoát thân. Pinocchio nói thầm với cha. Cha phải theo sát con, chúng ta sẽ thoát khỏi đây. Pinocchio nắm tay cha nhẹ nhàng đi theo họng của con cá mập để trèo lên trên. Lên đến được cái miệng rộng lớn vô cùng của con cá mập. Cái lưỡi của nó vừa dài, vừa rộng nhón chân đi nhẹ nhàng trên đó, tưởng như đang đi trên một con đường ở công viên. Khi thắng lời đang nắm chắc ở phía trước, hai cha con đang định nhảy xuống biển, thì bỗng nhiên tai họa lại ập đến. Còn cá mập đang ngủ say hít một hơi thật sâu vì nó muốn hắt hơi. Thế là hai cha con Pinocchio lại bị hít vào bụng như lúc đầu. Cả hai bị ngã dúi dụi, bị rơi vào dạ dày của cá cây nến cũng đã tắt. Thế là hai cha con phải sống trong màn đêm tối tăm. Bây giờ biết làm thế nào? Pinocchio nghiêm giọng hỏi, vừa như tự nói với mình, vừa như hỏi cha. Cha nghĩ bây giờ cha con mình chắc là không còn cách nào thoát được. Chưa chắc. Chúng ta thử lại lần nữa. Cha đưa tay cho con lần này nhất định phải cẩn thận. Pinocchio lấy lại dũng khí rồi nắm tay cha, bắt đầu cuộc thoát thân mới. Hai người đi bằng hai ngón chân, ban đầu đi theo đường cuốn hồng đi lên, tiếp theo lại đi qua lưỡi cá mập, trèo lên ba hàng răng. Pinocchio chuẩn bị nhảy, đưa hai cha con thoát khỏi miệng cá mập. Cậu đầy tự tin nói với cha, Cha cứ cưỡi lên vai con và giữ chắc, phần còn lại để con lo liệu. Bác Gepetto trèo lên vai Pinocchio ngồi xong. Pinocchio liền nhảy xuống biển và bơi về phía trước. Biển lặng yên, cá mập tiếp tục ngủ và không biết gì. Chương cuối cùng Trở thành đứa con ngoan Khi Pinocchio đang bơi vào bờ thì thấy cha mình cứ nói huyên thuyên, cậu nghĩ cha bị sợ đến phát run hay là cha bị lạnh quá hay là do cả hai nguyên nhân và cậu an ủi cha dũng cảm lên cha ơi chỉ còn vài phút nữa là đến bờ rồi chúng ta đã thoát nạn rồi nhưng bờ biển ở đâu Paquepetto hỏi cha nhìn khắp nơi cũng chỉ thấy toàn nước là nước con đã nhìn thấy bờ biển rồi cha không biết là con giống như mèo à con nhìn buổi tối còn rõ hơn cả ban ngày Pinocchio nói để trấn tĩnh cho cha yên tâm Thực ra cậu đã cảm thấy sắp không còn sức lực nữa Cậu càng ngày càng khó thở và thở gấp hơn Cậu tự nói với lòng mình chỉ cần còn một chút sinh khí, ta cũng không thể bỏ cuộc. Nhưng bờ biển còn rất xa. Cuối cùng Pinocchio đành phải ngoảnh lại bảo với cha. Cha ơi, cứu con với, con sắp chết rồi. Đúng lúc hai cha con Pinocchio sắp chết chìm thì có tiếng nói vang lên. Ai sắp chết vậy? Là tôi và người cha đáng thương của tôi. Nghe giọng quen quá, có phải Pinocchio không? Tôi là cá kim ngu đây, tôi đã thoát ra khỏi bụng cá mập theo cách của cậu. Anh đến thật đúng lúc, cầu xin anh hãy cứu chúng tôi với. Tôi rất sẵn lòng để tôi đưa hai người đi. Cá kim ngu nhiệt tình nói, thế là cá kim ngu cho hai cha con Pinocchio cưỡi lên lưng. Chẳng bao lâu họ đã đến bờ biển. Pinocchio liền nhảy phắt lên bờ và dìu cha lên. Cậu quay về phía cá kim ngô cảm động nói Người bạn tốt bụng, anh đã cứu hai cha con tôi, tôi không biết phải làm gì để báo đáp anh. Hãy cho tôi hôn anh một cái để thể hiện là tôi sẽ nhớ anh suốt đời. Cá kim ngô bèn nhô miệng lên khỏi mặt nước. Pinocchio quỳ xuống đất và hôn cá một cái thật nồng ấm. Từ trước đến nay chưa có ai hôn cá kim ngưu thật lòng, đầy tình cảm như vậy nên cá vô cùng cảm động đến rơi nước mắt. Cá kim ngưu không muốn mọi người nhìn thấy mình khóc, liền ngập đầu xuống nước và biến mất. Đến lúc đó thì trời đã sáng, bác Gepetto không đứng vững được nữa. Pinocchio liền dìu tay bác và nói Cha hãy dựa vào người con, chúng ta đi từ từ mệt thì dừng lại bên đường uống nước. Chúng ta đi đâu vậy? Bác kép Beto yếu ớt hỏi. Chúng ta đi tìm một gian phòng hoặc là một láng cỏ cũng được. Chúng ta phải xin ít cơm để ăn. Hai cha con đi một lúc thì gặp hai người ăn xin trên đường. Thì ra đó là mèo và hồ ly đã lừa gạt Pinocchio. Hình dạng của chúng bây giờ thật khó nhận ra. Mèo bị mù thật Hồ ly thì bị cụt tay và lở loét khắp người. Ngay cả cái đuôi của nó cũng không còn, vì trong lúc nghèo đói quá, nó đành phải bán cái đuôi của mình cho người bán hàng để làm chổi quét mạng nhện. Ôi, Pinocchio! Hồ ly nói như khóc. Xin hãy làm phúc bố thí cho hai kẻ tàn tật đáng thương này chút gì đó. Những kẻ tàn tật. Mèo phụ họa nói theo. Tạm biệt nhé những kẻ giả nhân nghĩa Pinocchio nói Ta đã bị mắc lừa các ngươi Nên bây giờ mới được thông minh thế này đấy Hãy tin chúng tôi Pinocchio Chúng tôi bây giờ vừa nghèo đói vừa bất hạnh Hồ Ly nói Đó là đều là sự thật Mèo phụ họa Nghèo cũng là đáng đời các ngươi Hãy nhớ kỹ rằng tiền cướp được sẽ không bao giờ giàu có Cậu hãy thương lấy chúng tôi Hồ ly và mèo vẫn không xấu hổ cầu xin Tặng các người một câu nữa Tiền bạc bất nghĩa không mang đến hạnh phúc Đừng bỏ rơi chúng tôi Mèo và hồ ly vẫn gan lì cầu xin Tạm biệt Hai kẻ giả nhân nghĩa Các ngươi hãy nhớ kỹ Ăn cắp quần áo của người khác thì đến khi chết sẽ không có một mảnh vải che thân. Pinocchio ném cho bọn chúng một câu cảnh báo thật lòng cuối cùng. Hai cha con Pinocchio đi được một quãng rất xa thì nhìn thấy một láng cỏ xinh đẹp nằm ở cuối con đường nhỏ trên một cánh đồng, trên nóc còn lợp ngói. Trong ngôi nhà nhỏ đó chắc là có người ở, chúng ta thật là may mắn. Pinocchio nói và hai cha con đi đến gõ cửa. Ai đấy? Chủ nhà hỏi. Là một người cha và một đứa trẻ đáng thương. Cứ vặn khóa cửa thì sẽ mở được cửa. Họ đẩy cửa vào phòng, nhưng nhìn ngó xung quanh khắp nơi mà không thấy người nào. Chủ nhân của ngôi nhà là ai? Đang ở đâu? Pinocchio kinh ngạc hỏi. Ta ở trên này. Hai cha con Pinocchio ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thì thấy một chú dế đang đậu ở trên sàn ngang. Ôi, chú dế đáng yêu của tôi! Pinocchio lễ phép nói. Cậu còn có thể gọi ta là chú dế đáng yêu ư? Hôm đó cậu đã đuổi ta ra khỏi nhà. Cậu còn tức giận lấy một thanh gỗ ném về phía ta. Cậu còn nhớ không? Chú nói rất đúng chú dế ạ. À. Bây giờ, chú hãy đuổi tôi đi, hãy dùng cây gỗ ném tôi đi. Nhưng tội nghiệp cha tôi. Ta thấy tội nghiệp cha cậu, tội nghiệp cả cậu nữa. Ta nhắc nhở cậu về cách ngược đãi của cậu đối với ta để nói với cậu rằng nên lễ phép với người khác. Như vậy đến một lúc nào đó thì người khác cũng sẽ đối đãi với cậu như vậy. Chú nói rất đúng, tôi phải nhớ kỹ những lời cảnh báo của chú nhưng chú hãy nói cho tôi biết là làm sao chú mua được căn nhà xinh đẹp này. Hôm qua có một chú Sơn Dương xinh đẹp tặng ngôi nhà này cho tôi. Chú Sơn Dương đó có một bộ lông màu xanh da trời rất đẹp. Chú Sơn Dương đó đi đâu rồi? Pinocchio vội vàng hỏi. Tôi không biết nó đã đi đâu. Dế nói, theo tôi thì nó sẽ không quay lại. Hôm qua trước khi bỏ đi, nó luôn miệng kêu. Pinocchio đáng thương, ta sẽ không được nhìn thấy cậu nữa. Còn cá mập đáng ghét đã nuốt chửng cậu. Sơn Dương đã nói như vậy sao? Đó chính là người mẹ tiên nữ yêu quý của ta. Pinocchio nghe dế kể xong thì khóc và lên. Pinocchio khóc rất lâu rồi mới lau khô nước mắt. Cậu lấy rơm rải lên giường để cha cậu nằm nghỉ. Sau đó cậu hỏi chú dế biết nói. Chú dế nhỏ, hãy nói cho tôi biết tôi có thể kiếm cho cha tôi một cốc sữa ở đâu. Cha tôi đã rất yếu rồi, tôi phải tìm sữa cho cha uống. Cách đây cả cánh đồng, có một người nông dân. Anh ta có vài con bò sữa nếu cậu may mắn thì có thể xin được chút sữa. Pinocchio nghe lời dế đến chỗ đó, nhưng người chủ không muốn cho cậu sữa. Trên người Pinocchio chẳng có gì đáng giá cả. Thế là anh ta yêu cầu Pinocchio phải đẩy nguồn nước cho đầy 100 thùng. Pinocchio liền đồng ý làm thử. Anh ta đưa cậu vào trong vườn và dạy cho Pinocchio cách làm. Pinocchio lập tức làm ngay nhưng chưa quay đủ 100 thùng nước mà toàn thân cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Đẩy cuồng nước là một công việc rất nặng nhọc. Người chủ vườn nói, từ trước đến nay đều do con lừa của ta làm việc này. Nhưng hôm nay con lừa đáng thương đó sắp chết rồi. Anh đưa tôi đi thăm nó được không? Được. Anh ta liền đưa Pinocchio tới chuồng của con lừa. Pinocchio nhìn vào chuồng lừa, nhìn thấy con lừa rất gầy guộc nằm trên đống rơm. Nó có vẻ vừa đói vừa mệt nhưng không còn một chút sức lực nào. Cậu nhìn thật kỹ và thấy trong lòng rất hoang mang. Có thể ta quen con lừa này, trong mặt nó rất quen. Cậu liền cúi xuống gần con lừa và hỏi nó bằng tiếng của loài lừa. Tôi cảm thấy cậu rất quen, cậu là ai? Khi nghe giọng của Pinocchio, con lừa liền ngước mắt lên nhìn, sau đó trả lời yếu ớt bằng tiếng của loài lừa. Tôi, tôi là bạn tốt của cậu. Bất, đèn, nhỏ. Nói xong nó lăn ra chết. Ôi! bất đèn nhỏ đáng thương Pinocchio cảm thấy vô cùng đau lòng Cậu gào lên rồi cầm lấy một nắm cỏ lau nước mắt Con lừa này không có quan hệ gì với ngươi Vì sao ngươi phải đau lòng Đó là bạn của tôi Chúng tôi đã từng là bạn học <laughs> Người chủ đất cười to Trời, con lừa là bạn học của ngươi thật không thể tưởng tượng được. Pinocchio rất tức giận với thái độ của người nông dân đó. Cậu không nói gì, lẳng lặng nhận cốc sữa vẫn còn nóng từ người nông dân, rồi cứ thế quay về ngôi nhà nhỏ. Kể từ hôm đó, trong suốt năm tháng trời, ngày nào cũng vậy, khi trời chưa sáng, Pinocchio đã dậy và đi đẩy nguồn nước đổi lấy sữa cho cha uống. Với sự chăm sóc tận tình của Pinocchio, cha cậu đã dần dần khỏe lại. Trong thời gian đó, Pinocchio đã biết làm những cái giỏ bằng cỏ để bán lấy tiền. Cuộc sống của hai cha con cũng thoải mái hơn. Cậu còn tự tay làm một chiếc xe lăn. Hôm nào trời đẹp cậu lại để cha cậu ngồi trên đó đẩy ra ngoài hít thở không khí trong lành. Pinocchio bây giờ cũng rất ham học Mặc dù ban ngày vất vả mệt mỏi nhưng đến tối cậu vẫn ngồi học bài tập viết. Cậu mua được một quyển vở to, cậu lấy một cành cây khô, gọt vỏ và vót thành bút, lấy nhựa của cây anh đào làm mực. Một buổi sáng, Pinocchio quyết định ra chợ mua cho mình một bộ quần áo mới. Ra khỏi nhà chưa được bao lâu thì cậu nghe có người gọi cậu. Hóa ra đó là một con ốc sên xinh đẹp Lẽ nào cậu không nhận ra ta sao? Ốc sên hỏi À, vừa giống như quen, lại giống như không quen Còn ốc sên ở nhà của tiên nữ có mái tóc xanh da trời Cậu còn nhớ tôi chứ? Ồ, tôi vẫn nhớ, tôi vẫn nhớ chứ Pinocchio vui mừng tiên nữ bây giờ ở đâu? Cô ấy đã tha thứ cho tôi chưa? Cô ấy có nhớ tôi không? Có còn yêu thương tôi không? Cô ấy ở cách đây có xa không? Tôi có thể đi thăm cô ấy được không? Pinocchio hỏi một tràng. Option vẫn với tác phong cũ, từ từ nói. Tiền nữ đáng thương đang nằm trong bệnh viện. Đang nằm trong bệnh viện? Tại sao vậy? thật bất hạnh. Cô ấy vì bị xúc động quá nhiều nên mắc trọng bệnh. Bây giờ đến tiền mua bánh bao cũng chẳng có. Trời ơi! Nghe tin này tôi thấy vô cùng đau lòng. Tiền nữ đáng thương. Giá tôi có nhiều tiền thì tốt biết mấy. Tôi sẽ mang hết tiền mà tôi có cho cô ấy. Nhưng tiếc thay, tôi chỉ có mỗi 40 xu Tôi định mua quần áo mới Nhưng anh hãy cầm lấy ốc sên Và ngay lập tức đưa nó cho mẹ tiên nữ tốt bụng của tôi Thế còn quần áo mới của cậu Quần áo mới thì có gì quan trọng Tôi còn có thể bán cả quần áo đang mặc trên người để giúp đỡ cô ấy Ốc sên Hãy nhanh đi đi Và hai ngày nữa hãy quay lại đây Tôi hy vọng có thể đưa thêm cho anh mấy xu Bây giờ tôi đi làm để phụng dưỡng của cha tôi. Từ nay về sau, hàng ngày tôi sẽ làm thêm mấy tiếng nữa để có thể nuôi mẹ tiên nữ của tôi. Tạm biệt, hai ngày nữa chúng ta gặp lại nhau ở đây. Pinocchio nói. Ốc sên dường như cũng có thêm sức mạnh, tính chậm chạp từ trước tới giờ tự nhiên có tiến triển. Sau khi nhận được 40 xu từ Pinocchio, anh ta lập tức đi nhanh như bay khi Pinocchio về đến nhà, cha cậu thấy trên tay cậu không có gì liền hỏi. Quần áo mới của con đâu? Không có cái nào vừa với con, lần sau con mua. Pinocchio trả lời qua loa. Đêm hôm đó, Pinocchio làm đến tận 12 giờ đêm và thêm được 8 cái giỏ sách. Cậu vô cùng mệt mỏi, vừa đặt mình nằm xuống là ngủ luôn. Cậu mơ thấy gặp được tiên nữ Tiên nữ mỉm cười nói với cậu. Để đáp lại tấm lòng của con, ta sẽ tha thứ cho con tất cả mọi việc làm trước đây. Những người con biết thương yêu, chăm sóc cho cha mẹ lúc ốm đau rất đáng được khen thưởng và yêu thương. Sau này con hãy luôn luôn làm những việc tốt như vậy, nhất định con sẽ được hạnh phúc. Giấc mơ đến đây thì kết thúc sau khi tỉnh dậy. Pinocchio mở to mắt kinh ngạc bởi vì cậu đã biến thành một đứa trẻ giống như bao đứa trẻ bình thường khác. Cậu nhìn ngắm xung quanh và phát hiện ra ngôi nhà cỏ đã biến thành một ngôi nhà đẹp đẽ, trang trí lộng lẫy. Trong phòng còn có cả một bộ quần áo mới, một chiếc mũ mới và một đôi giày rất vừa với cậu. Pinocchio liền mặc quần áo mới vào. Khi cậu xỏ tay vào túi quần, thì phát hiện thấy có một chiếc ví làm bằng ngà voi. Trên ví viết Tiên nữ tóc màu xanh da trời gửi trả lại Pinocchio yêu quý 40 xu và cảm ơn tấm lòng của con. Cậu liền mở ví tiền ra và thấy trong đó không phải là 40 xu mà là 40 đồng bạc. Pinocchio muốn biết rốt cuộc hình dáng mình bây giờ như thế nào cậu liền lại soi gương và thấy mình trở thành một người hoàn toàn khác. Cậu không tìm thấy điểm nào của con rối trước kia nữa. Đứng trước gương là một cậu bé sáng sủa, thông minh, tóc vàng, mắt xanh, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu. Pinocchio không dám tin đây là sự thật. Còn cha ta đâu? Cậu vội vã gọi và chạy vào phòng bên cạnh để tìm, thì thấy cha vô cùng khỏe mạnh và đang làm công việc điêu khắc trước kia. Kỳ lạ quá cha ơi, hãy nói cho con biết. Tất cả thay đổi quá nhanh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Pinocchio chạy đến ôm cổ cha, hôn cha và hỏi Hai cha con ta thay đổi đột nhiên như vậy, tất cả đều là do con Tại sao lại do con? bởi vì khi một đứa trẻ chuyển từ hư sang ngoan thì nó sẽ tạo nên một động lực thần kỳ làm thay đổi cả gia đình thế con rối pinocchio trước kia bây giờ đang ở đâu rồi ở kia bác ghép Petto chỉ sang một con rối đang ngồi ở trên ghế cổ nó ngoẹo sang một bên hai tay duỗi xuống hai chân co vào khoanh tròn ai cũng cảm thấy nó mà đứng dậy đi được thì đúng là một việc thần kỳ. Pinocchio quay lại nhìn một lúc rồi đắc ý nói Khi con còn là một con rối, trông con buồn cười như vậy sao? Con được trở thành đứa trẻ thực sự như ngày hôm nay, thật là một điều vô cùng vui mừng. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cuối cùng Pinocchio cũng được trở thành một cậu bé thật sự nhờ đã biết chuyển đổi tính nết từ hư thành ngoan của mình. Các bạn nhỏ nhớ nhé, là một đứa bé ngoan thì bao giờ cũng xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất và luôn hạnh phúc. Các bạn nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh cho Phương Nhụy nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.